các con biết bác hồ là một cái người rất vĩ đại của dân tộc việt nam chúng ta đối với tuổi trẻ các con đã được nghe đấy chỗ giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo nói chuyện đấy, À. bác hồ dạy rằng tuổi trẻ các con phải ham gì ham học này ham làm ham tiến bộ Nghe Đấy là bác nói những điều rất là thiết thực. Tuổi trẻ phải ham học, ham làm, ham tiến bộ. Không thể tuổi trẻ mà lại lười học, lười làm và không tiến bộ, lại tụt hậu thì không được. Tuổi trẻ bao giờ cũng là cái thế hệ tiên phong, vào wow. là mũi nhọn là sung kích của một xã hội đấy. Cho nên trong tổ chức nào một tuổi trẻ nhiều thì tổ chức ấy sẽ mạnh mẽ, sẽ phát triển. Đấy. Tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước. Đấy. Các con chắc chắn sau này là chủ nhân tương lai rồi, rõ ràng. Các thế hệ cha anh lớn tuổi, già đi rồi, phải trao lại đất nước cho các con. Mà các con sẽ là người quản lý đất nước này không ở đâu khác dạ. không ở đâu khác ừ. cho nên ấy, tuổi trẻ phải học phải làm phải phấn đấu vươn lên việc học việc rèn luyện của tuổi trẻ là tối quan trọng các con biết rằng đời người à, có mấy cái giai đoạn cái giai đoạn nhỏ ở trong vòng tay cha mẹ à, thầy cứ gọi đến lớp mấy đến 7 tuổi đấy 7, 8 tuổi là cha mẹ ôm ấp bế ẵm tắm rửa cho rồi qua cái lớp 1, lớp 2 là tự tắm rửa rồi tự chăm sóc mình được rồi là rồi theo thầy theo bạn học hành cho đến khi trưởng thành học xong đại học đi Đấy, học xong đại học là ra trường là lúc ấy là cái giai đoạn cống hiến làm nuôi thân nuôi cha mẹ phục vụ cộng đồng xã hội rồi lập nghiệp xây dựng gia đình đấy là trong cái giai đoạn sau khi tốt nghiệp đại học ra trường rồi khi con cái của mình trưởng thành mình sang cái tuổi hưu cái lúc về nghỉ ngơi đấy thì thôi lúc ấy quay về gia đình trông cháu <laughs> cái tuổi 60 ở nước mình là 60 nước ngoài có thể 65 như ở Nhật lao động ở Nhật ấy, là cái tuổi lao động họ cao hơn của mình thì lao động của Nhật bây giờ già họ thiếu tuổi trẻ lúc ấy là về già về hưu gọi là về hưu cũng là về vườn đấy gọi về vườn thì nó không phải là xấu về vườn là về nhà trong vườn vườn vui thú điền viên đấy. và sau đó là đến cái giai đoạn mà nghĩ về cái sự kế tiếp kiếp sau của mình. Những cái năm cuối cuộc đời là đúc kết kinh nghiệm một đời vào cho con, cho cháu, rồi lo lắng cho cái bước đi tiếp khi kết thúc cái nhiệm kỳ cuộc đời này chúng ta đi đâu. Đấy, thưa các con. Thực ra, cái thời gian để cho chúng ta học tập, rèn luyện không phải là được nhiều đâu các con ạ. Đấy, trong cái thời gian các con ở ghế nhà trường hoặc trường phổ thông cho đến trường đại học wow, vâng, là những cái lúc thời gian các con học được rất nhiều. Rồi cái giai đoạn từ 22 tuổi trở đi cho đến ngoài 30, 35, 40 cũng là những cái giai đoạn mình phải học tập tiếp. Vừa làm vừa học, lúc ấy vừa cống hiến vừa học tập. Đấy. Nhưng mà các con thấy được bao nhiêu năm đâu. Thầy cứ tính cho được khoảng 20 năm cuộc đời là học hành rèn luyện cống hiến cái đoạn đấy đấy rất ít các con ạ còn những cái năm về già rồi thì cũng không học được bao nhiêu mà học cũng không để cống hiến được mấy nữa vì nghỉ hưu rồi đấy cho nên thực sự cái lúc tuổi trẻ này là cái lúc học được nhiều nhất đó con cái lúc này là lúc các con học trí óc nó còn minh mẫn sức khỏe còn tốt và mắt sáng tai tinh lúc này là lúc học tập tốt nhất thì các con phải cố gắng chân bác hồ mới dạy tuổi trẻ phải ham học ham làm ham tiến bộ nếu tuổi trẻ không học không rèn thì các con làm sao có kiến thức có kinh nghiệm không thể có đâu đấy. do học tập rèn luyện mà nên hết đấy